Dùng chanh và trứng gà, da trắng đẹp hơn hẳn mỹ phẩm nhập ngoại. Nếu bạn đang gặp nhiều vấn đề về da như dầu nhờn tiết ra quá nhiều, lỗ chân lông to, sạm đen không đều màu, chi chít nám, vết thâm mà cứ lạm dụng mỹ phẩm, bôi tầng tầng lớp lớp thì sẽ khiến da khó thở, lỗ chân lông bít lại sẽ có nguy cơ nặng hơn. Sau đó hãy dùng những nguyên liệu tự nhiên như thế này, làn da sẽ đẹp lên ngay lại rất an toàn. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một quả trứng gà, một quả chanh, Cách thực hiện Đầu tiên bạn tách lấy lòng trắng trứng, dành cho da dầu và mụn, còn da khô thì bạn dùng lòng đỏ, cho ra bát riêng. Tiếp theo bạn vắt thêm vài giọt nước cốt chanh rồi khuấy đều. Mùi thơm mát của chanh sẽ át đi mùi tanh, nên bạn không cần e ngại khi thực hiện. Bạn làm sạch da với sữa rửa mặt để loại bỏ hết bã nhờn, cặn bẩn tích tụ cả ngày. Để các nang lông giãn nở, dễ hấp thụ dưỡng chất hơn thì bạn nhúng khăn mặt vào nước ấm nóng, vắt sáo rồi đắp lên da khoảng 20 giây.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 thắt chặt liên kết da cho bạn vẻ trẻ đẹp bền lâu như gái 18. Khi được kết hợp với hàm lượng vitamin C cao trong chanh, sẽ giúp trị nám, dưỡng ẩm, làm mờ các vết thâm lâu năm cũng như xe khít lỗ chân lông nhanh chóng. Mẹo nhỏ, đối với các bạn có làn da khô, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, thì trộn thêm 1 phần 2 thìa dầu dừa hoặc dầu ô liu hoặc một viên nang vitamin E. Nếu muốn tiết kiệm, bạn đắp mặt nạ lòng trắng trứng trước, sau khi rửa sạch thì thoa thêm lòng đỏ. Bạn vừa xem xong video dùng chanh và trứng gà, da trắng đẹp hơn hẳn mỹ phẩm nhập ngoại. Hot Cách tắm một lần bằng nước cốt chanh, da trắng cả đời không lo bắt nắng, không nên trở lại. Muốn có làn da trắng nõn như Ngọc Trinh thì hội chị em nhất định phải biết công thức này nhé. Nước cốt chanh có thể giúp bạn tẩy trắng da một cách hiệu quả nhờ hàm lượng vitamin C cùng axit citric dồi dào. Chỉ cần sử dụng chanh sẽ có thể tẩy trắng da, loại bỏ hắc sắc tố gây sạm, chống lão hóa, từ đó làn da sẽ dần trắng theo từng ngày mà không lo tác dụng phụ hay kích ứng. Chuẩn bị nguyên liệu: hai quả chanh tươi, một quả cà chua chín, một hộp sữa chua không đường, 3 đến 5 thìa cà phê mật ong, máy xay sinh tố, bát và thìa. Cách làm, rửa sạch cà chua dưới vòi nước rồi dùng dao để khía 4 đường viền. Cho cà chua vào nồi nước để luộc sơ qua, sau đó bóc bỏ đi phần vỏ bên ngoài, lấy phần thịt cà chua cho vào máy xay sinh tố, vắt thêm nước cốt chanh, thêm mật ong và sữa chua rồi bật máy để xay nhuyễn mịn. Đổ hỗn hợp này ra bát là có thể sử dụng. Để sử dụng hiệu quả, đầu tiên hãy tắm sạch cơ thể bằng nước ấm, dùng kem tẩy da chết để loại bỏ những lớp sừng già cỗi và các bụi bẩn, bã nhờn để làn da thông thoáng dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất. Lấy hỗn hợp nước cốt chanh và các nguyên liệu đã chuẩn bị để thoa đều lên da, massage nhẹ nhàng trong 5 phút. Chú ý trả kỹ những vùng da như khuỷu tay, đầu gối, gáy. Lưu hỗn hợp trên da 15 đến 20 phút thì tắm lại bằng nước sạch. Thực hiện công thức này 3 lần mỗi tuần, chỉ sau một thời gian, bạn sẽ thấy làn da trắng dần lên. Các vùng da bị sạm đen do cháy nắng cũng mờ dần và biến mất. Để không bị bắt nắng, bạn hãy che chắn da cẩn thận, thoa kem chống nắng mỗi khi ra ngoài. Buổi tối thì thoa kem dưỡng ẩm để da mềm hơn. Chú ý hãy thực hiện công thức này vào buổi tối để không bị bắt nắng. Bạn vừa xem xong video Hot cách tắm một lần bằng nước cốt chanh, da trắng cả đời không lo bắt nắng, không nên trở lại. Cách uống và bôi vitamin E khiến da trắng hồng bật ba tông chỉ sau một tuần. Không phải ai cũng biết cách làm đẹp bằng vitamin E đâu nhé. Vitamin E vốn được xem như một loại thần dược giúp chị em giữ gìn nhan sắc cũng như duy trì được nét thanh xuân của mình. Việc bổ sung vitamin E hàng ngày sẽ giúp phái đẹp nhanh chóng có được một làn da mịn màng, trắng sáng và căng tràn sức sống. Nhưng sử dụng vitamin E như thế nào để đạt được hiệu quả chăm sóc da một cách tốt nhất thì không phải ai cũng biết. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn cụ thể về cách uống và bôi vitamin E để bạn có được làn da như mong muốn. Uống vitamin E đúng cách Vitamin E là một trong những chất nằm trong nhóm vitamin. Nhóm vitamin có tính chất góp phần rất quan trọng trong quá trình giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại sự sản xuất dư thừa từ gốc tự do, chống lại quá trình chết tế bào, kìm hãm quá trình lão hóa da, giúp làn da thêm mịn màng. Ngoài ra còn có nhiều công dụng khác giúp nâng cao sức khỏe của con người. Về cơ bản, có hai loại vitamin E là vitamin E có nguồn gốc tự nhiên và vitamin E có nguồn gốc tổng hợp. Nếu bạn muốn bổ sung vitamin E có nguồn gốc tự nhiên, hãy sử dụng hàng ngày các thực phẩm như lúa mạch, ngô, đậu và các loại quả có dầu như hướng dương, dừa để cơ thể hấp thụ loại vitamin này một cách tốt nhất. Còn sử dụng vitamin E có nguồn gốc tổng hợp thì bạn nên uống một viên một ngày sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Cứ uống liên tục và đều đặn như vậy trong vòng 3 tháng, sau đó nghỉ khoảng 2 tháng, lại tiếp tục uống để ngăn ngừa lão hóa da, xóa mở nếp nhăn, loại bỏ nám da một cách tự nhiên và hiệu quả nhất mà không sợ quá liều gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Và khi sử dụng vitamin E, nguồn gốc tổng hợp, hãy lựa chọn những nhà cung cấp đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu thông trên thị trường để đảm bảo chất lượng sử dụng đạt được tốt nhất. Bôi vitamin E đúng cách Song song với việc uống vitamin E, bạn hãy bôi nó theo cách này để đạt được hiệu quả chăm sóc da như ý. Nguyên liệu cần có một viên vitamin E Cách sử dụng Bước 1 Vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng sữa rửa mặt với nước ấm như bình thường. Nếu bạn sử dụng mỹ phẩm, hãy dùng nước tẩy trang chuyên dụng để lấy sạch chúng, giúp làn da luôn được thông thoáng. Bước 2 Lấy một bát nước nóng pha một nửa muối nhỏ, dùng để xông hơi mặt trong vòng từ 3 đến 5 phút. Điều này giúp các mạch máu được lưu thông để việc hấp thụ các dưỡng chất từ vitamin E đạt hiệu quả cao nhất. Bước 3. Sau đó trích lấy phần dịch bên trong viên nang vitamin E, thoa đều lên làn da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Bước 4. Nằm thư giãn thêm 15 phút để làn da hấp thụ dưỡng chất rồi rửa sạch bằng nước sữa rửa mặt. Bước 5. Cuối cùng, dùng một chiếc khăn thấm nước lạnh lau sạch lại làn da thêm một lần nữa để lấy sạch lớp vitamin E trên da, tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Bạn đừng quá lo, vì nghĩ không thể rửa sạch dịch vitamin E trên mặt sẽ gây mụn trên da, vì chỉ cần lau sạch làn da bằng khăn mặt như bình thường là đã có thể lấy sạch chúng đi rồi. Sử dụng đều đạn từ 2 đến 3 lần một tuần. Chỉ sau một tuần, bạn sẽ thấy làn da dần trở nên trắng sáng, các vết chân chim biến mất, sạm da mờ dần, da từ đó cũng căng bóng và mịn hơn rất nhiều. Bạn vừa xem xong video, cách uống và bôi vitamin E khiến da trắng hồng, bật ba tông chỉ sau một tuần.